có người luôn ui nó nhảy vụ trên anh ạ một thằng xuống cùng nó nhảy nhà tròi này em vẫn trên tao nghe tao thấy nghe thấy phút nhỉ em đánh ra để nhận đồ đâu mới đang lẹ đây này đâu ta Ô, cái trò này trò trên ta sửa lút này Em chắc ở trên đấy Thấy cái dù quay quay ở trên đoạn này mà Kéo xuống mẹ dưới này à, Cột này leo lên được rồi Ông đi đâu mới ăn chấm hai được bonus. Energy bar upgrade acquired. trước mặt đá trước mặt đi một đồng bắn đen, đồng bắn em mẹ bao nhiêu viên vào giáp thế đéo đéo chết ạ một thằng bơm mãi không chết luôn mày chết Phơm mãi không chết luôn ạ. À. Em hiểu. Pick lại phơm rồi à? First blood. Tao đổ nó đâu vậy? Sau gốc cây nào đó. Em nhớ. Phơm tụt cực quần, tiêu chết. Sợ thật. Đúng là súng trắng bắn từ xa. Thế rồi Ui, hai thằng, hai thằng, hai thằng Bắn được mấy máu á Ủa, đó, hơn hai đấy Team up rồi Trời em vừa nhảy xuống ạ, cay vãi luôn Mày xuống dưới chưa? Em xuống Chỗ em không được đâu cái đạn ai em một cháu nữa thôi xuống sai em lấy đồ cũng được có hết rồi á hai thằng mà ờ có nhưng mà ờ, đã... ôi chết ta Hai. Kill bonus. À, có chết không vậy? mày đã lên trên rồi ghê vậy còn lấp liếm nhau rồi Survival bonus. Anh có ulti đấy. Mày chấm vào là anh thả nó chết người luôn rồi. Đây nhà này anh chấm bắn bắn đi bắn đi bắn. RPG acquired. Tactical nuke detected. bắn đâu à. sao không ui chê chê chấm một chấm một chấm một nó ờ, chưa thấy anh đâu nó ờ, bắn thằng nào anh chết thằng này luôn chưa giết rồi nổ bom chết thằng đấy rồi Personal has arrived. Ôi, anh ở trên này. M16 ờ, bắn ngon hơn khẩu G3 không ta? Từ từ nhé, đợi anh đút xong rồi bác. giòn ở đấy giòn ở đấy mai tôi đẩy xuống dưới ôi mạ mày bắn trộm tao ở đâu đây đâu phát chạy hơi chậm nha còn thằng móc lốp anh á trái mày có ấy thằng Indo bên trái này trên này tới đây thằng nào bắn lén mình đằng sau ta mò lên đây không nhỉ Survival bonus. March acquired. thằng bắn tóc bài kia nó bắn anh à ừ để em bắn nó cho em ăn thằng đằng sau chấm cho em với anh đá nào ấy ơi ơi thằng bắn bên phải không biết nhá ôi à, chết bắn lôn là được bố mày đi của mẹ bắn mày à không này không biết ở đâu ok ok đây rồi đây đây cao khu này một thằng nữa ôi chết em ơi nhảy lên thế chết rồi tao mà nó nút gì hả tao không ném còn bắn đâu không nhỉ không ta không đâu survival bonus à đi rồi đi đi hay lắm bay cả mũ một mà. anh được chọc ra à. kịp không nhở kịp không ai thấy kịp đừng ai thấy ờ à, kìa nó trước mặt kìa hải đã biết <laughs> thì mẹ quán em đéo lệch lệch được đâu chấm vào bố mày thả ngu luôn mạng chết chưa mày thằng nhóc mẹ nó nút cái đồ của em ạ thằng nào đâu bắn đấy Để nó chạy đâu nhanh thế nhở. À. Em em thấy mày A bên dưới kêu nữa. Cay quá rồi. Anh hết máu rồi, bằng đít. Ai rồi. Bên dưới thì cứ kêu Máu anh ấy. Máu dưới chân. bắn thằng bên dưới bên trái này chưa Đấy, nó phi xe, xe lên này ôi có một thằng gần đây ăn thằng gần bám dưới năm giây cooldown this this this đấy, là yếu đấy à một viên một đầu nó ấy xa kìa xa kìa đâu kiểu nhở nhà nhà vệ sinh à hay chỗ đéo nào survival bonus đạn nó máu à dưới anh em mình bắn dưới đấy được okay. nhìn sau cái khu gỗ luôn đấy sao anh ơi nó dựng dậy á không biết không biết ba thằng không biết ba thằng đéo tí. múa khúc gỗ được không anh bắn rồi em yếu yếu chết chết chết chết Kill bugs. Ôi, ôi đồ rồi, máu rồi. Dẻo vậy. SKS. Em. Dạ. Lên xe đi. Đó, rồi, em chạy em chạy được. Em speed em chạy nhanh. Mày mày mày chấm nó cho anh anh thả. Từ từ em chấm chúng người, em chấm được chấm hai luôn ngay chấm hai luôn anh thả đi em chạy qua ăn nó luôn qua bên phải một tí ấy. em chấm lại này đây đây em qua hai thằng ở đây hết à em biết thấy á à? nó chạy ngoài bo đúng không ngoài bo thì làm sao mà đỡ được hết máu luôn đẹp rút máu á hai thằng đấy luôn nó ném đồ ấy một thằng ngay trên đầu mình này hay à còn thằng smoke à ui sồi ôi quá trời quá đất